thứ hai là bột mì thứ ba là đường cát thứ tư dầu ăn và thứ năm là vani thứ sáu là dụng cụ để đào bánh đó là khuôn bánh ở đây mình à, đã là làm khuôn giấy để mình làm à, mình đổ bánh bông lan này nha rồi mình à, chia sẻ chi tiết đến với quý cô chú từng nguyên liệu một nha trứng gà thì mình dùng 5 trứng gà vani thì mình dùng hai ống vani nha bột mì thì mình dùng 150g bột mì nha đường cát thì mình dùng 150g đường cát nha và 2g dầu ăn nha và bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi rồi đầu tiên là mình lấy trứng gà nha nha thì mình dùng 5, 5 trứng gà Rồi, mình được 5 trứng gà nha. Và mình sẽ lấy lòng đỏ ra nha. tiếp theo là mình đánh à, trứng cho nó tan ra mình đấy mình đánh với tốc độ vừa phải Rồi, tiếp theo là mình cho đường cát vào nha. Thì ở đây là mình cho 5 150g đường cát nha. Rồi mình đánh à, trứng với lòng trắng tan ra xong tiếp theo là mình cho lòng đỏ vào để mình đánh cho nó dậy trắng lên nha. Mình cho 5 lòng đỏ vào. rồi cô chú anh chị thấy bột mình đánh rất là dậy lên nha rất là dậy trắng lên và tiếp theo là mình cho vani vào trong trứng nha rồi tiếp tục là mình à, đảo cho cái vani này cho nó tan ra nè để nó khử tanh mùi trứng nha rồi mình à, đảo tan xong và tiếp theo là mình à, chọn bột mì nha mình dùng 150g à, bột mì để mình gây ra nha rồi lượng bột mì còn đóng khói thì mình bỏ đi nha mình không dùng rồi tiếp theo là mình à, sẽ à, đảo bột mì lên nha thì à, mình đảo từ ở dưới đáy mình đảo lên mình đảo cho đều bột mì nha trứng rất là bông luôn nha mình đảo cho thật là mịn bột mì này ra nha cô chú anh chị đảo cho thật là mịn cái bột mì này ra nha đó mình đảo cho nó tan hết cái bột mì này ra rồi tiếp theo là mình à, chuẩn bị mình cho vô khuôn nha thì quý cô chú anh chị dùng à, mình à, ra cửa hàng mình mua khuôn hoặc là cô chú anh chị có thể tự làm khuôn để mình à, nướng bánh nha thì ở đây em làm khuôn giấy trước khi em cho bọt vào thì em thoa dầu nha thoa dầu vào miếng giấy nè để khi mình nướng thì nó không dính bánh nha mình thoa đều vào miếng giấy này cô chú anh chị dùng dầu ăn đó mình hoa lên đây mình thoa khuôn xong tiếp theo là mình à, đổ bột vô khuôn nha rồi mình à, cho vào khuôn rồi thì mình à, đổ được hai khuôn nha quý cô chú anh chị thì à, tiếp theo mình sẽ à, nướng bánh lên nha mình dùng lò nướng để mình nướng bánh này rồi cô chú anh chị thấy là em để vô lò nướng nha mình nướng bằng lò nướng gia đình mình đó mình để vô xong rồi bắt đầu mình nướng bánh này lên nha rồi cô chú anh chị thấy bánh phía trong lò mình đang nướng nha rồi chút xíu nữa mình lấy ra cho quý cô chú anh chị cùng xem nha đó mình đang nướng à, bánh ở trong lò nè bánh nhìn rất là ngon luôn nha quý cô chú anh chị thì thời gian mình nướng bánh nó có khoảng 14 à, phút đó, đó giờ mình à, lấy bánh ra nha như vậy là mình đã nướng xong hai ổ bánh buôn lan nha thì với cách nướng này á, thì cũng rất là dễ thì cô chú anh chị nào mà mình có lò nướng mình làm bằng khuôn giấy á, thì mình có thể mình nướng được loại bánh buôn lan ổ này nha thì để mình à, cắt ra cho cô chú anh chị thấy à, cái cách pha bột của mình như thế nào nha và cái bánh nó có được mịn mịn và nó xốp không ha và rất là mềm luôn nha thì mình được hai cái rồi giờ mình à, cắt ra để cho cô chú anh chị thấy nè Đó. rồi thì à, cô chú anh chị thấy là bột rất là là mịn nha đây bọc rất là mịn nha và và nó ờ, xốp nữa bọc mịn và nó xốp đặc biệt á, là cái ờ, cái bánh á, là nó có cái độ độ đàn hồi nè nó nó rất là nhẹ nha nó rất là nhẹ thì ờ, cô chú anh chị mình nướng bánh bông lan này nếu mà cô chú anh chị không có khuôn thì cô chú anh chị có thể mình dùng giấy đó, dùng giấy A4 á, mình xếp à, lại thành à, ô vuông rồi mình à, nướng loại bánh bông lan này nha rồi rồi như vậy là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh bông lan ổ đến đây là hết nha quý cô chú anh chị đăng ký kênh nhấp vô nút chuông để khi mình có video thì quý cô chú anh chị nhận được video video mới nhất của mình nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha